Tin chi tiết lộ tử vi tuổi canh tuất sinh năm 1970, 6 tháng cuối năm âm lịch năm quý mão 2023, vận đũa ngút trời, tiền tỷ về tay, đổi đời đại gia, mua nhà lầu, tậu xia sang, người người thán phục. Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý tín chủ tuổi canh tuất kính mến, trời sinh mọi người, mọi số mệnh của người vừa mới sinh ra đã được ngậm thìa vàng, ăn bát ngọc, sống trong nhung lụa, cuộc sống giàu sang, có kẻ hầu, người hạ, không thiếu thứ gì. Nhưng cũng có những người cuộc sống gặp phải hoàn cảnh yếu lia, đắm chìm trong khổ cực, lo cơm ăn từng bữa, áo mặc từng manh, nhưng dường như vận may vẫn chưa mỉm cười với họ, tiền bạc thiếu thốn, nợ nần, trồng chất, cuộc sống muôn chiên, nén đủ mùi, đau khổ, gian truân, và khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023, các bậc thầy tử vi phương Đông đã vui vẻ chỉ ra rằng đây sẽ là thời điểm bứt phá của quý tín trụ tuổi canh tuất sinh năm 1970 giúp bạn mệnh tuổi này làm ăn thuận lợi, và sự hanh thông, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, đội đời giàu sang phú quý, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao, làm sao để giải hôn hóa cát và làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này thì xin mời quý tín chủ tuổi canh tuất cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi canh tuất sinh năm 1970 Những người tuổi canh tuất sinh năm 1970 khi bước sang năm 2023 vừa đã phải trải qua những năm đại hạn của cuộc đời là 53 tuổi trong năm 2022 nhâm dần. Một số người còn chưa hết bàng hoàng vì năm đại hạn qua đi, để lại những điều kinh hoàng cho cuộc sống của người tuổi canh tuất này. Và rất may mắn khi mà năm 2023 quý mão sẽ là một năm mà tuổi canh tuất có thể hồi phục và gây dựng lại những gì đã bị mất mát trước đó. Trong năm này, đương số hứa hẹn sẽ đón nhận một năm với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh do có các tinh phù trợ cục diện thái tuế chống lưng, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ dở giữa chừng, thì át gặt được thành công ngoài dự kiến. Sở dĩ nói 2023 là một năm may mắn dành cho canh tuất, khi mà năm 2023, canh tuất gặp bố cục thiên sinh địa hợp, cả thiên và địa đều hòa hợp với tuổi canh tuất. Với thiên can canh kim tương sinh với thiên can quý thủy của năm, phối hợp thành thực thần tọa chính tài, là tổ hợp tương sinh vô cùng lý tưởng. Bên cạnh đó, địa chi bản mệnh là tuất thổ lục hợp với thái tuế mão mộc, tạo nên cục diện quang hợp thân vô cùng tốt đẹp. Dù vận trình trong cả năm tốt đẹp như vậy, nhưng những người tuổi canh tuất cũng đón nhận một phần áp lực và trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nếu không chú tâm, canh tuất rất khó có thể gánh vác, khiến những người này có dấu hiệu nhụt chí và mệt mỏi. Về thiên can, thì những người tuổi canh tuất có thiên can là canh kim, gặp năm 2023 thiên can là quý thủy, kim sinh cho thủy, Mặc dù được tương sinh nhưng do bị sinh xuất nên có phần xấu, khiến cho những người này trong gia đình có sự thiếu hòa khí, có sự phiền muộn đưa tới. Về địa chi, canh tuất có địa chi là tuất, gặp năm 2023 địa chi là mão, chủ về nhị hợp do đó về phương diện địa chi, cho thấy tuổi canh tuất ra ngoài gặp được quý nhân, cầu được ước thấy công việc gặp nhiều thuận lợi. Về ngũ hành, tuổi canh tuất có ngũ hành là kim, gặp năm 2023 có ngũ hành cũng là kim, kim gặp kim chủ về sự bình hòa. Về phương diện ngũ hành cho thấy, Canh Tuất có sự may mắn, gặp nhiều thắng lợi trong cuộc sống cũng như chuyện làm ăn, sức khỏe cũng khá ổn định. Về ngũ hành cung phi, nam mạng tuổi Canh Tuất có cung phi là Chấn Mộc, gặp năm 2023 cung phi là Tốn Mộc, xét thấy vào hướng diên niên, nên chủ về Canh Tuất nam mạng gặp được nhiều điều may mắn, ra ngoài có quý nhân giúp sức, về nhà được gia đình ủng hộ, gặp hung hóa cát, nữ mạng tuổi canh tuất có vương phi là chấn Mộc, cũng tương tự như nam mạng canh tuất. Theo tử vi năm 2023, bước vào 6 tháng cuối năm, người tuổi canh tuất có thời điểm khá thuận lợi, nếu chăm chỉ cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể, bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Tuổi canh tuất sẽ kiếm thêm được một số tiền từ các khoản đầu tư, trong khoảng thời gian này, những người kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, thủy lợi và dịch vụ ăn uống sẽ được hoàn vốn. Về đời sống tình cảm, nếu những người còn độc thân có thể tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, vào khoảng thời gian này thì sẽ gặp được người bạn tâm giao dễ hơn rất nhiều. Cụ thể từ vi chi tiết từng tháng của người tuổi canh tuất trong 6 tháng cuối năm 2023. Tử vi tuổi canh tuất tháng 7 âm lịch, năm quý mão 2023. Xem tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi canh tuất âm lịch, dự báo bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại. Bản mệnh đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thì đây là cơ hội của bạn rồi. Nguyệt lệnh lâm mộ chủ về an hưởng hạnh phúc cho thấy, những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi. Thứ bạn nhận về không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm vui của chính mình và mọi người xung quanh. Tháng này cực kỳ thuận lợi cho những con giáp đam mê nghiên cứu, hướng nội, họ gây dựng được sự uy tín nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chắc chắn. Người khác cảm thấy hài lòng khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Tuy nhiên, đừng quá đặt công việc lên trên tình cảm. Nếu không đến khi bạn quay sang để chỉnh sửa khúc mắc trong chuyện yêu đương, thì sự nghiệp cũng phần nào đó bị trông chênh. Tam hội xuất hiện cho thấy tháng mới là thời điểm tuyệt vời để gia tăng sự gắn kết với mọi người. Nếu có thể bàn mệnh hãy mạnh dạn đề ra những ý kiến mà bạn cảm thấy có ích cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi canh tuất, tháng 8 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tháng mới dự báo nhiều khó khăn cản đường bản mệnh tuổi canh tuất, điều mà bạn có được đó là tinh thần lạc quan. Để đối mặt với các vấn đề nảy sinh, hầu hết chúng là do hoàn cảnh khác nhau, bản mệnh rất cần bản lĩnh hơn trong thời gian này. Dậu tuất tương hại cũng khiến cho mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp không được tốt. Dù sao thì để cải thiện không thể trong một sớm một chiều, do đó bạn cũng cần phải kiên nhẫn trong cả việc xây dựng mối quan hệ. Công việc đội nhóm có thể không được suôn sẻ khi một người bạn quý mến dần lộ rõ bản chất thật sự của họ. Dù bạn có cố gắng tự bao biện cho đối phương, bạn vẫn không thể nào vứt bỏ những cảm giác khó chịu đang dần nảy sinh trong lòng. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, may mắn là bản mệnh sinh ra đã kiên cường, có thể thấy bạn chịu được khó khăn, vất vả, luôn nỗ lực hết mình, nên bao nhiêu trở ngại cũng không làm bạn cảm thấy sợ hãi hay kiếm cớ mà thoái lui. Thế nhưng với những cặp vợ chồng thì lúc này có nguy cơ xích mích xảy ra khi một trong hai người có dấu hiệu quan tâm, yêu thích một người khác. Xem tử vi tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Canh Tuất. Xem tử vi khoa học, trong tháng bản mệnh tuổi Canh Tuất đương đầu Thái Tuế lại có âm sát rình rập. Vận trình nhiều khó khăn biến động, khối lượng công việc ngày càng gia tăng, kèm theo đó là áp lực lớn. Trong khi đó mức thù lao bạn nhận được không tương xứng, vì lẽ đó mà nảy sinh tâm lý chán nản, bất bình, tạo rào cản lớn trên con đường phát triển sự nghiệp. Từ vi tháng 9 năm 2023 âm lịch, tuổi canh tuất, may mắn là tình hình tài chính trong tháng vẫn khá ổn, bạn không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều về tiền bạc. Chính tài có dấu hiệu tăng nhẹ, thứ tài cũng khởi sắc hơn, dẫu vậy vẫn có hiện tượng phá tài, nên thận trọng trong kinh doanh đầu tư. Vận trình tình cảm không có biến động lớn, có điều vì thái tuế lâm bệnh, bạn quá để cao cái tôi cá nhân mà gạt đi ý kiến của đối phương, tạo cảm giác thiếu tôn trọng họ dẫn đến mâu thuẫn phát sinh. Về phương diện sức khỏe, yếu tố tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất vì suy nghĩ nhiều và lao lực nên thể trạng suy nhược, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, quẩy quải. Ngoài ra chú ý đến các vấn đề về da như dị ứng, ngứa ngáy, mẩn đỏ. Tử vi tuổi canh tuất, tháng 10 âm lịch, năm quý mão 2023. Tử vi tuổi canh tuất, tháng 10 năm 2023 âm lịch cho thấy quan đới ghé thăm mang lại tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ cho người tuổi canh tuất. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn. Tháng mới, có thể thấy bản mệnh luôn đầy áp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần tuổi canh tuất. Không những thế, có những người tuổi này và một cộng sự cũ khá ăn ý và có thể có cơ hội tái hợp trong một dự án mới. Vì thế hãy chuẩn bị đưa ra những ý tưởng táo bạo mà bạn đang nung nấu để thảo luận. Dù là trong công việc hay cuộc sống thì bạn nhớ giữ lời hứa, nhất định thực hiện những gì đã nói ra, bản mệnh đừng hứa quá nhiều trong lúc vui, nếu không muốn người khác thất vọng, chỉ vì sau đó bạn đã quên hết những lời đó hoặc không có thời gian để thực hiện chúng. Tử vi tuổi canh tuất, tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trong tháng người tuổi canh tuất muốn đạt được điều mình mong muốn thì phải cần cố gắng thật nhiều. Bạn mệnh không nên mong đến chuyện ngồi mát ăn bát vàng, chỉ khi đánh đổi bằng công sức của mình thì bạn mới nhận được phần thưởng xứng đáng. Phương diện sự nghiệp có quan đới và dịch mã chiếu mệnh, bản mệnh sẽ được giao cho phụ trách khá nhiều công việc nặng nhọc, thậm chí một vài người còn phải chạy đôn, chạy đáo hoặc đi công tác xa nhà. Cường độ công việc cao, có thể khiến bản mệnh nhiều khi thấy mệt mỏi, song hãy tìm cách cổ vũ mình tiếp tục cố gắng để tiến về phía trước. Tài lộc chưa có sự tăng tiến rõ rệt, song bản mệnh cũng không phải đối diện với nhiều nguy cơ mất tiền hao của, nên nhìn chung tháng này tốt tắc có đồng ra đồng vào. Từ vi tháng 11 năm 2023 tuổi canh tuất âm lịch, khuyên bản mệnh có thể dành thêm thời gian để tìm hiểu về những gì mà mình chưa biết rõ. Như vậy đến khi bắt tay vào làm việc, bạn sẽ tránh được nhiều sai sót. Phương diện tình cảm lại khá ảm đạm, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, bản mệnh thường có những suy nghĩ tiêu cực, muộn phiền nên không muốn mở lòng với bất cứ ai. Tử vi tuổi canh tuất, tháng 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tuổi canh tuất 2023, trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, khối lượng công việc của tuổi canh tuất nhiều, tuy nhiên mọi việc tiến triển khá thuận lợi. Dù lúc nào cũng tất bật với công việc, nhưng bản mệnh vẫn kiểm soát tốt mọi việc, dù có xảy ra một vài sự cố nhưng đều không đáng lo ngại. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, thậm chí bạn còn được khen thưởng vì điều này. Tài lộc khá lý tưởng, ngoài mức tiền lương, tuổi canh tuất còn có khoản tiền thưởng khá nhiều, xứng đáng với công sức phấn đấu trong suốt thời gian qua. Đó chính là động lực để bạn tiếp tục nỗ lực hết mình cho sự nghiệp. Để gia tăng may mắn, tiếp theo đây là phong thủy cải vận cho người tuổi canh tuất sinh năm 1970, 6 tháng cuối năm 2023. Về mặt phong thủy không được thuận lợi, do ngũ hoàng đi vào cung mệnh. Ngũ hoàng liêm trinh hay còn gọi là ngũ hoàng sát, chính quan sát là hung tinh xấu nhất trong các ngôi sao, nó đại diện cho tai họa bất ngờ, bệnh tật, cái chết. Thông thường, thì hướng này xuất hiện đồ vật lung tung vứt bừa bãi mà không dọn dẹp, thì vận trình gia chủ sẽ xuống dốc không phanh. Cách hóa giải ba vị trí quan trọng liên quan đến vận trình của bạn là phòng ngủ, bàn làm việc ở nhà hoặc cơ quan và nhà bếp mà nằm ở hướng Tây Bắc thì năm 2023 cần thận trọng. Trong năm 2023, dù là công việc hay cuộc sống thì những người có nhà ở hướng Tây Bắc đều dễ phạm phải những sai lầm cấp thấp nhất. Cải vận tuổi canh tuất năm 2023 âm lịch, chủ về mặt mộc khí quá vượng làm suy yếu thổ khí trong bạn, như vậy yếu tố may mắn cho người tuổi tuất là ngũ hành hỏa. Ngũ hành hòa sẽ giúp bạn tiêu hao mộc khí của thái tuế, giúp bạn chuyển biến năng lượng tăng cường can khí cho mùi thổ, từ đó cân bằng vận trình cải thiện may mắn. Trong năm bạn nên ưu tiên chọn màu tím và hồng. Các bạn có thể trang trí nhà cửa, lựa chọn trang phục hàng ngày hoặc mua xe có những màu sắc này sẽ tốt hơn cho bản mệnh. Nơi bạn ở nên có nhiều ánh sáng mặt trời. Nếu được ở trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, thì vận trình của bạn sẽ được cải thiện. Nếu các bạn muốn bổ sung ngũ hành thông qua việc trang trí nội thất, có thể sử dụng các bức tranh vẽ, mặt trời, cây vải, hoa mẫu đơn, có công năng phong thủy hữu hiệu. Bên cạnh đó, những hình ảnh logo thương hiệu có hình ngựa, hổ, báo, chó, sói, hồ ly đều rất hợp với người tuổi canh tuất trong năm 2023. Từ lý luận ngũ hành với người tuổi canh tuất có thể áp dụng những gợi ý dưới đây để cải thiện vận trình của mình trong năm 2023. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu nâu. Màu sắc đen đuổi, màu xanh lá cây, xanh bộ đội, màu trắng, màu xám. Con số may mắn, số 2, số 9, số 5, số 8, số 28, số 95, số 85, số 52. Con số đen đuổi: số 6, số 7, số 3, số 4, số 43, số 34, số 76, số 67, quý nhân phù trợ, tuổi Giáp Tuất 1994, tuổi Bính Tuất 2006, tuổi Đinh Mão 1987, tuổi Kỷ Mão 1999. Tiểu nhân, tuổi Mậu Thìn 1988, tuổi Đinh Mùi 1967, tuổi Quý Mùi 2003, tuổi Tân Dậu 1981. Và cuối cùng là phần nhân sinh cảm ngộ. Quý bản mệnh tuổi canh tuất thân mến, một người có trạng thái tốt nhất chính là trên mặt luôn biểu hiện nhiều câu chuyện, trong mắt nhiều ánh dương, mỗi ngày đều có thể vui cười, tự do, tự tại, không ngưỡng mộ ai và cũng chẳng xem thường người khác. Ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn. Bảy yếu tố dưới đây có thể sẽ giúp được bạn. 1. Dung nhan luôn tỏa sáng. Cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai trong chúng ta, ta phải bền bỉ và hơn hết tin tưởng vào chính mình, luôn tin rằng mình có tài năng cho điều gì đó và ta phải đạt được điều này. Nếu mong muốn cuộc sống của mình ngày một tốt hơn, trước hết phải hiểu được chính mình từ nội tâm, trân quý bản thân mình. Khi thấy bản thân có chỗ hơn người thì không kiêu ngạo, không tùy ý so sánh với người khác, gặp người có chỗ hơn mình thì bản thân không được ủy khuất, đố kỵ. Sống với một trái tim bình thản, điềm nhiên đón nhận khuyết điểm của mình, đồng thời không ngừng khắc phục nó, nỗ lực đối diện và hoàn thiện, đó mới thực sự là người hạnh phúc. 2. Sống lương thiện Niềm vui của thế nhân xưa nay luôn đến từ sự thiện lương. Một người muốn có vận khí tốt, trước tiên phải bắt đầu từ việc là một người lương thiện, một người có trái tim nhân hậu át sẽ có cái nhìn ấm áp, đầy tình người. Với vạn sự thế gian, đối với người trong gia đình thì quan tâm gần gũi, đối với bạn bè thì chân thành nghĩa khí, còn đối với người lạ thì công bằng trân trọng, tương hợp. Trong cuộc sống luôn biết nghĩ cho người khác trước, nghĩ mình sau, mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm, được tôn trọng và biết yêu thương, trên hết điều thực sự có ý nghĩa là sống cho ai đó, vì cái gì đó và tạo nên dấu ấn riêng của bạn trên thế gian này. Khi đối nhân xử thế, cần có một trái tim nhân ái, biết tôn trọng người khác, bất luận đối phương là người như thế nào, cao sang, nghèo hèn, tất cả đều cần tôn trọng, đối xử công bằng không thiên lệch. Trái tim rộng mở thì đường đi cũng rộng mở, trái tim chật hẹp thì đường đi cũng chật hẹp, thường xuyên giúp đỡ người khác, sẽ nhận được sự giúp đỡ của người, đối xử với người khác bằng tấm lòng lương thiện, cũng sẽ có ngày người khác đối xử với bạn bằng lòng lương thiện. 3. Có trí tuệ. Tài từ đức dưỡng, trí từ tâm sinh, tài lộc nhỏ phụ thuộc vào sinh năng, tài lộc lớn phụ thuộc vào đức, đức không dày thì tài lộc cũng không có. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người khó, có lòng thì sẽ hành động, có ước mơ thì sẽ cất cao đôi cánh. Khi chất của một người được nuôi dưỡng bằng những con đường họ từng đi, những cuốn sách họ từng đọc, nhân cách đối xử nhân thế với người mà họ từng tiếp xúc. Nếu muốn cuộc đời này ngày càng tươi đẹp thì không thể không đọc nhiều sách, nỗ lực cải thiện bản thân, khiến thân tâm cường thịnh. 4. Giữ gìn nhân cách Giữa cuộc sống bộn bề những lo lắng bon chen, đôi khi chúng ta không tránh khỏi sự nhầm lẫn. Tuy nhiên người cao cốc cách thì dù hoàn cảnh nào cũng luôn biết giữa nhân phẩm của mình, trong khi hoàn cảnh vàng thau lẫn lộn, đường bay lỗi lạc, thì nhân phẩm của một người lại chính là kim chỉ nam sáng suốt nhất, để giúp họ vén mây đen, tìm ánh mặt trời. Khi trong hoàn cảnh hỗn độn không định hướng, nhân cách là điều quan trọng nhất mà mỗi người cần có. Người có cốt cách sẽ không vì tham chút lợi nhỏ mà quên nghĩa lớn, trong tình yêu thì không đòi hỏi và cũng chẳng ỷ lại vào người khác. Làm người thì nên nhớ rằng, cảm giác an toàn thì chỉ có mình tự gây dựng cho chính mình mà thôi, người khác không thể mang lại cho bạn được. Còn nếu như một người có đủ đầy năng lực, có thể dựng thân lập nghiệp trong xã hội, thì dù hoàn cảnh nào cũng đừng quên rằng con người dễ sa ngã nhất chính là được sống trong hoàn cảnh tốt hơn người khác. 5. Có nghị lực Dù gặp bất kỳ trở ngại nào trong cuộc sống, thì không nên chưa đánh mà bại, chưa nỗ lực đã chịu đầu hàng, làm tổn thương chính mình. Cuộc đời có mấy ai không từng gặp trở ngại, mấy ai chưa từng bị đổ vỡ, tổn thương, thế nó mới tạo nên cuộc sống. Một bức tranh muốn vẽ màu hồng thì cũng cần những màu khác để lót nền. Cuộc sống cũng vậy, qua vấp ngã hay khổ đau cũng chẳng là gì, có chăng cũng chỉ là những điểm nhấn tô màu cho phút giây huy hoàng trong cuộc sống mỗi chúng ta. Vậy nên, làm người hãy cứ kiên cường và lạc quan mà sống, bởi có bi quan, tiều tụy thì bạn vẫn cứ phải bước qua. Khi đã có nghị lực mạnh mẽ, trí tuệ sẽ khai thông, con đường nào rồi cũng có lối thoát. Nếu không có khổ đau, thì sao thấu hiểu hương vị của hạnh phúc, không ly biệt sau chân quý lúc tương phùng. Vạn vật trên đời là thế, có được thì có mất, luật cân bằng xưa nay không thay đổi, 6. Luôn mỉm cười. Hãy luôn bắt đầu ngày mới là một nụ cười, ít ra nó cũng là những điều tốt đẹp, hãy là một người vui vẻ, luôn nở nụ cười trên môi để quên đi bao lo toan khó nhọc, mang động lực tới cho mọi người và cả cho chính mình. Có vui, buồn, oán, nộ, đó mới là thế tục, tuy nhiên có người hiểu được giá trị của nụ cười, mới hiểu được kiếp nhân sinh. Cười khi sung sướng là cái cười của thế nhân phàm tục, còn cười trong trở ngại, khó khăn đó chính là cái cười của trí tuệ. Đừng khóc vì những gì đã trải qua, mà hãy cười về mọi việc đang ở phía trước. Nụ cười của bạn đáng giá, nó có thể mang lại cả một bầu trời, mang lại niềm hạnh phúc cho bất kỳ ai. Một nụ cười sảng khoái, nó được thể hiện bởi một trái tim hoan ca. Nếu như không có sự tử tế, chúng ta cũng không có niềm vui thực sự. Tuy nhiên, cười không phải lúc nào cũng là thước đo của hạnh phúc. Đôi lúc nó cũng chỉ là cách để đánh giá bạn muốn giấu nỗi đau như thế nào. Nhưng hãy luôn mỉm cười, khi đó cuộc sống của bạn sẽ bớt đi mệt mỏi và căng thẳng. 7. Có ước mơ Ước mơ hoài bão chính là động lực để phát triển chính mình, vậy nên hãy không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân, vĩnh viễn không được quên đi ước mơ vốn có của mình. Con người có thể mất mọi thứ, nhưng mơ ước, hoài bão và nhân cách thì không thể mất. Nếu một người mất đi những thứ này cũng có nghĩa là sẽ mất đi chính mình, cuộc đời rồi sẽ về đâu. Hạnh phúc là quá trình chứ không phải là kết quả. Cuộc đời là những mảnh ghép trải nghiệm mà dệt thành, có nỗ lực có cố gắng và có trải nghiệm, đó là đủ. Kết quả là thứ không thể cưỡng cầu, bạn bỏ ra tâm huyết bao nhiêu thì bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu. Xưa nay những thứ tốt đẹp luôn đến vào những lúc chúng ta không mong đợi nhất. Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Nó giống như một con đường chưa có, nhưng mỗi người sẽ khai phá và vượt qua. Ai cũng có thể học được bất cứ điều gì cần thiết để hiện thực hóa ước mơ của mình nếu có đủ nghị lực và ý chí. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi canh tuất, sinh năm 1970, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm quý mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.